6 và độ sâu là 9m nha quý vị và được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và 3 tầng lầu. Với căn nhà chúng ta thì nằm ngay trên trục đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì à, với à, gia chủ à, thiết kế tặng full nội thất nhà quý anh chị. Và điều đặc biệt của căn nhà chúng ta thì có một cái hồ bơi ở bên trong và với xây dựng là có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh với tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Và căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực công viên và trường học bệnh viện, siêu thị đầy đủ hết nha quý vị Một mẫu nhà thiết kế rất đẹp Kiểu ờ, villa mini phố rất là tuyệt vời nha anh chị và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng ờ, đông phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta này với một cái mức ờ, phần khúc giá tầm tài chính khoảng hơn 6 tỷ đồng và căn nhà này thì xây dựng mới và thiết kế rất đẹp nha quý vị. Và đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái con đường của căn nhà mình nha quý anh chị, một con đường rộng để đến khoảng 6 mét và một con hẻm uh, xe hơi cũng là xe tải ra vào căn nhà mình rất là rộng và thoáng nha khu trong đây thì uh, với uh, tất cả những căn nhà xây dựng rất là đẹp và đã được mua về đây ở hết rồi đây với uh, khu uh, phân lô xây dựng đồng bộ nha quý anh chị đây với ngược lại thì bên trong ở đây thì đang có hai căn bán nha một căn là với hơn 6 tỷ thì em đang review đây và một căn là đang có giá là hơn 7 tỷ và ngay đối diện của cái video này nha quý vị ở trong cuối cùng nha thì à, đang kêu giá là hơn 7 tỷ nha quý anh chị. Và một con đường thì à, rộng lên đến khoảng 7 à, đến 8 mét. Con hẻm cũng rộng rãi thoải mái và được đổ bê tông này. Đây, con hẻm này thì khu ở rất là an ninh và sạch sẽ như quý vị. Một căn nhà có hồ bơi bên trong và thiết kế đẹp và xây dựng với đầy đủ tất cả công năng cũng như là khu vực sân đậu xe máy, garage ô tô, phòng khách, phòng bếp và ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Đấy, với một mẫu thiết kế bên ngoài mặt tiền những các cái hệ thống đèn điện chiếu sáng và kết hợp với những các cái cây xanh ở bên ngoài mặt tiền rất là đẹp cho căn nhà mình nha quý anh chị. Vâng thì à, tiếp đến em sẽ mời à, tất cả mọi người và khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái không gian cũng như là thiết kế căn nhà mình nhá. Bên ngoài đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa này sắt và được làm ba cánh lớn. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có cái phòng bếp cũng như là có khu vực đậu xe máy và gara ô tô và cũng như là có hồ bơi bên trong của căn nhà mình này quý vị. Đấy, với à, căn nhà chỉ à, trong phân khúc hơn 6 tỷ đồng mà ngang 6 và độ sâu là lên đến 9 à, mét nha quý vị. Rất là đẹp nha. Đây không gian hồ bơi rất là rộng và thoáng nha quý vị. Và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình này với những các cái thiết bị được gia chủ gắn lên bên trên. Rất là đẹp nha quý vị à, trần thì được gia chủ là ốp à, trần gỗ rồi khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái phòng bếp nấu nướng và có vệ sinh ở bên dưới thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng ở bên trong và điều đặc biệt của căn nhà với trong phân khúc hơn 6 tỷ đồng và gia đình mình có một cái à, hồ bơi ở bên trong à, phun nước rất là à, rộng và thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng ở bên trong rồi quý vị đây với một căn nhà và có hồ bơi bên trong thì khá là đẹp rồi đây và con đường thì đường lớn và đường xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình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 Với ờ, không gian bên trên đây thì ờ, chủ nhà thiết kế một khoảng ờ, rất là rộng nha Và được gia chủ tặng sofa này Kết hợp với hệ thống đèn trùm và có kệ để tivi Và có tủ để trang trí Hệ thống đèn trùm thì khá là đẹp nha quý vị đây, với một mẫu nhà chỉ có giá là 6 tỷ 600 triệu đồng thôi Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Một căn nhà với ngang 6 và độ sâu là 9 mét nha quý vị Đấy, trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng những bộ sofa kèm theo và với ờ, những các cái đèn chùm kệ để và có tặng thêm đồng hồ này trần thì ờ, được gia chủ đóng là trần thạch cao rồi Đấy, và có đèn chiếu sáng nha quý vị khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ gắn những các hệ thống đèn trợ sáng này cho bậc cầu thang di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên phòng ngủ master phòng ngủ lớn nha quý vị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 có phòng 485 à, và có phòng tắm đứng này Đấy, với uh, không gian thiết kế khá là đẹp nha quý vị có sông hơi và đầy đủ tất cả công năng nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi với căn nhà thì à, được gia chủ để lại toàn bộ nội thất ở bên trong không gian căn nhà mình nha quý vị Nhà mình thì à, có một phòng tơ lớn và hai phòng vừa cũng như là ba nhà vệ sinh có phòng thờ giặt sân thượng bên trên Đấy, thuận tiện cho gia đình à, khách hàng chúng ta mua để ở hoặc là mua để cho thuê Thì với căn nhà này chủ nhà đã bán lỗ luôn nha quý vị Với giá chỉ có hơn à, 6 à, tỷ đồng một xíu thôi và căn lần bên trong thì à, cũng đang có một cái diện tích và một cái căn nhà đang có giá bán là chỉ 7 tỷ 500 thôi nha quý vị. Và diện tích là ngang năm và độ sâu là 12 m. Ở căn lần bên trong cuối cùng nha quý vị và với giá bán là 7 tỷ rưỡi nha. Căn nhà này thì chỉ có 6 tỷ 6 thôi Đấy, với à, còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha quý vị Căn nhà này thì à, chủ cũng à, rất là vả rồi Đấy, Thì khách hàng xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua Thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở bên trên màn hình nha quý vị Để đi xem nha Và thương lượng ngay cho mình những cái giá tốt nhất nha quý vị Ở đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 này Đấy, Và vệ sinh thì vệ sinh chung Và có tặng thêm giường, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi kết hợp với những các vết dán tường nha bên trên nha quý vị đây ở giữa thì à, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh và có phòng tắm đứng Đấy, với thiết kế rất là đẹp nha anh chị Khu vực đường sau thì à, sẽ được tặng giường và có tủ cũng như là kệ để tivi và có bàn trang điểm nha. Đấy, với rèm cửa tặng thêm này. Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ đến với lại phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Đây một mẫu nhà trong phân khúc uh, tài chính khoảng uh, hơn 6 tỷ mà thiết, uh, với mua được một nhà với ngang là 6 và độ sâu là 9 mét <coughs> xây dựng khá là đẹp nha anh chị trên đây thì được gia chủ tặng thêm một bộ cái mây Đấy, cái mây và vẫn sử dụng được nha và bên trên cái sân thượng thì khá là rộng trên đây thì gia đình mình có thể là trồng những các cái cây này Đấy. và những các cái đồ trang trí bên trên